Đền Ngọc Sơn, nằm trên một gò đất cao phía đông bắc của Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Không chỉ là một di tích quốc gia đặc biệt, mà Đền Ngọc Sơn còn là một địa điểm không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội. Xưa kia, khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long, ông đã đặt tên ngôi đền là Ngọc Tượng. Đến thời nhà Trần, ngôi đền có tên là Ngọc Sơn. Đền thờ này được xây dựng để thờ những anh hùng liệt sĩ, đã hy sinh trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Do lâu ngày không tu sửa nên ngôi đền bị sụp đổ, Đến thời nhà Lê Chúa Trịnh Giang, đã cho dựng cung Thụy Khánh, trên nền đất đền Ngọc Sơn cũ. Cuối đời nhà Lê, cung Thụy Khánh bị phá hủy. Ông tín trai một nhà từ thiện thời đó, đã dùng nền cung Thụy Khánh cũ, lập ra một ngôi chùa mới, lấy tên là Chúa Ngọc Sơn. Chùa được xây quay mặt về hướng Nam, phía trước dựng một gác chuông, phong cảnh nên thơ hữu tình nên được nhiều người lui tới. Trải qua nhiều năm tháng, ngôi chùa bị đổ nát. Ít năm sau, con trai của ông tín trai nhượng lại chùa cho một hội từ thiện, hội tiến hành tu sửa, dỡ bỏ gác chuông chùa, cải tạo chùa thành đền thờ Văn Xương đế quân, Văn Xương là vị thần ở Trung Quốc, được dân gian lẫn đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân. Đền được khởi công xây dựng từ mùa đông năm Tân Sửu đến mùa thu năm Nhâm Dần, thì hoàn thành. Năm 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu sửa lại ngôi đền. Đền mới sửa đắp thêm đất và xây kè đá xung quanh. Ông còn cho xây thêm đỉnh chấn ba, bắc một cây cầu từ bờ đông đi vào đền, gọi là cầu Thê Húc. Bên trái của đền ông cho dựng đài nghiên, phía đông trên núi Ngọc Bội ông cho xây tháp bút, tượng trưng cho nền văn vật. Sau khi đền được xây dựng hoàn thành, trong đền thờ thêm lá Tổ, là thần coi về thuốc chữa bệnh, và thờ Trần Hưng Đạo, một vị tướng có công với nhân dân vào đời Trần. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của lịch sử nhưng ngày nay, đền Ngọc Sơn vẫn lộng lẫy, uy nghi giữa lòng thủ đô Hà Nội. Di thể cụ rùa chết vào thập niên 1960 hiện lưu giữ trong đền Ngọc Sơn, thì cá thể đó cân nặng 250kg, với chiều dài 2,1m và chiều rộng 1,8m. Theo giả thuyết, rùa hồ gươm có thể có nguồn gốc từ Lam Kinh Thanh Hóa, cùng quê với vua Lê Lợi, và được vua Lê thả vào hồ gươm, vì trước đó không có thông tin gì về loài rùa lớn nào tại Thăng Long, theo giáo sư Lê Trần Bình. So sánh cho thấy mẫu ADN của rùa hồ gươm giống rùa Quảng Phú, Thanh Hóa. Năm 2010, có một cá thể rùa mai mềm với chiều dài 1,2 mét nặng 52 kg, đã chết và được tiến sĩ Vũ Ngọc Thành, nguyên cán bộ khoa sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội làm tiêu bản.